gần một năm rồi mẹ nhỉ Chắc chị ấy thay đổi nhiều lắm Trong kia Dù đã đi cả ngày đường Mắt chị ấy vẫn thẳng mưa thật Chắc là vừa được rũi Thật ra cô ấy chỉ dùng Rejoice mượt Đậm đặc và nhiều kem dưỡng tóc hơn Tóc vẫn còn thẳng mượt Sau khi gội được 8 giờ Bạn sẽ nghĩ Con rũi tóc à Chắc tốn kém lắm Thưa mẹ, con chỉ dùng dầu gội thôi Rejoice siêu mượt, tóc thẳng mượt như vừa được rũi